Chào mừng tất cả các bạn, mình là Phúc đến từ siêu thị 18.vn Số điện thoại với mình là 0977 75 75 04 Địa chỉ là 302 Hà Huy Giáp, Phương Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm giúp tăng cường sinh lý, sinh lực cho người nam giới Thì ở trong ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một cái biện pháp để giúp cho các anh nam giới có thể cưỡng cứng dương vật những lúc mà quan hệ tình dục đặc biệt là những trang trái đang trong cái tình trạng về dương vật bị yếu thậm chí là liệt dương các bạn ạ theo trên tay của mình là dòng sản phẩm thuộc cương dương ngừa thải được xuất xứ từ Thái Lan Sản phẩm thuộc cương dương ngừa thải này hiện nay đang là một trong 10 dòng sản phẩm thuộc cương dương mạnh nhất ở trên thị trường với công dụng chính là sẽ giúp cho cái dương vật có thể cứng cứng tốt hơn khỏe hơn những nam giới nào mà dương vật nó bị yếu thậm chí không thể lên được thì khi các anh sử dụng sản phẩm thuộc cư dương ngừa thải thì sẽ cứng cáp nó sẽ cứng như đá các bạn ạ để giúp cho các bạn có thể dễ dàng quan hệ tình dục thì chắc cả nam giới cũng hiểu rằng đối với các người đàn ông thì cái dương vật cứng cứng là cái điều kiện kiên quyết để có thể giúp cho các anh nam giới quan hệ tình dục nếu cái dương vật không thể cương cứng thì người đàn ông gần như là không thể quan hệ, không thể làm tin với người yêu của mình được. Thế sản phẩm thuộc cương dương ngựa thải này chỉ là một cái cách làm, một biện pháp hoàn hảo để giúp cho các anh nam giới, giúp cho các anh có thể quan hệ tình dục khỏe mãi hơn, thoải mái hơn với các bạn, khỏe mạnh hơn nhằm chinh phục người bạn tin và tự tin hơn trong chuyện tranh gối. Một hộp như vậy nó sẽ gồm 10 viên và tổng cộng là 7.000mg các hoạt chất cương dương đây như vậy một viên như vậy sẽ gồm 700mg nha các bạn 700mg thế trước những lúc quan hệ tình dục cả anh nam giới hãy uống một viên duy nhất và nên nhớ rằng những lúc sử dụng thuộc cương dương thì cả anh hãy chặn tuyệt đối các chất kích thích như là rượu và bia để có thể đảm bảo cái tác dụng cao nhất của thuốc à, các anh nhớ điều này nhé đây một viên duy nhất thì một mục viên thuật cư dương ngữ tại này nó sẽ bổ sung cả các hormone sinh lý cái lượng testosterone tự nhiên giúp cho người đàn ông sung mãn thêm cả vấn đề tình dục và có thể cương cứng dương vật tốt hơn và khỏe hơn các bạn ạ thế giá của một hộp như vậy là 450 ngàn bên mình sẽ giao hàng toàn quốc tình ơi tình nha bên cạnh với sản phẩm thuộc cương dương bên mình còn cung cấp các dòng sản phẩm về trái xịt tổ chức tinh sớm giúp nam giới quan hệ tình dục trên 30 phút hay là kèo sâm hammer búp bê tình dục những ai mà quan tâm hãy liên lạc với đầu số lái 0977 75 75 04 hoặc nhắn tin qua Zalo thì bên mình sẽ luôn có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho các bạn. Bên mình sẽ giao hàng toàn quốc, tận nơi, tận nhà nên các bạn hãy cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt hẹn gặp lại các bạn ở cái clip bên sau xin tạm biệt